Dạ em thích người đàn ông uh, cao to một xí, dễ thương, nấu ăn ngon thì càng tốt Con gái là biết quan tâm, biết chia sẻ, uh, không thấp quá, càng xinh càng tốt Mời bạn Nam Mời bạn nữ rồi không giới thiệu về mình đi em uh, xin chào anh Quỳnh linh chào em chị cát tường uh, chào bạn nữ và cùng toàn thể mọi người em xin uh, tự giới thiệu em tên là lê đăng tuấn uh, sinh năm 1997 quê ở thanh hóa và hiện tại thì uh, đang làm việc ở trung đoàn 97 ở thành phố cần thơ em ở cần thơ với ai dạ em ở ở trong quân đội luôn dạ trong, trong đơn đội. vị luôn rồi xin mời bạn bên đàn gái rồi mời em gái giới thiệu Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường Chào em Em chào ờ, anh Nam kế bên Em tên là Thanh Thanh, năm nay em 23 tuổi uh, Quê em ở Quy Nhơn uh, Em mới vô Sài Gòn được 3 tháng ạ <laughs> Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng tại công ty quảng cáo Và bây giờ em đang sống ở Thủ Đức ạ Như vậy là là gái là hơn đàn trai tuổi thì không biết bạn trai có e ngại gì không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác chị ạ Rồi vậy hết tự tin lên nha anh Dạ Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của mình đi Ưu điểm của em là là một người có trách nhiệm Tính tình thì hiền lành Và có biết nấu ăn nữa Biết nấu ăn Dạ Khuyết điểm là gì? Ừ, khuyết điểm của em là em ờ, ít nói Một cái nữa là nóng tính Nói đúng hơn là thẳng tính nhỉ Thẳng tính, ít nói Rồi, mời bạn gái Dạ ờ, ưu điểm của em thì ờ, em nấu ăn khá là ổn Em có trách nhiệm trong công việc Nói chung là mọi việc mà em làm thì em sẽ đều làm hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt em là một người à, lạc quan vui vẻ luôn nghĩ theo những điều tích à, cực có khuyết điểm gì không em khuyết điểm của em thì à, đôi khi là em hơi tự ti tự ti về gì tự ti về ngoại hình bản thân thôi chị với lại em cũng hơi ít nói Trời ơi, hai người người nào cũng ít nói hết làm sao hiểu nhau Phải cởi mở ra, phải nói dạ. chuyện thì mới hiểu được nhau chứ đúng không? Dạ à, Tình trường thì sao nè, em trai trải qua mấy mối tình rồi? À, em thì uh, năm ờ, cấp 3 ấy, thì cũng có thích ờ, một người có thể gọi là tình yêu dấu kín nữa. còn ờ, kiểu mà tình yêu mà hai người đến với nhau thì chưa có mối tình nào chưa có luôn dạ. vậy là đơn phương thôi phải không em yêu ta đơn phương chứ gì dạ mà em có thổ lộ cho cô biết không dạ không luôn chị ít nói mà làm gì có thổ lộ đúng không kéo dài mối tình đó bao lâu dạ cũng gần 3 năm chị ạ trời đất ơi 3 năm yêu mà không dám nói hôm nay yêu có nói không dạ có chị có nha một chút nữa mà yêu là phải nói nha không nói nữa là mất cơ hội luôn á bạn gái sao em tình trường như thế nào dạ em uh, trải qua một mối tình chị à, em quen được uh, gần 3 năm về chia tay uh, cũng gần một năm cũng quen 3 năm dạ. tại sao chia tay có lẽ là trong quá trình uh, quen thì uh, có những cái mâu thuẫn mà hai bên không có giải quyết đó chị im lặng dần dần thì kiểu càng ngày càng xa nhau coi như là không có một cái nguyên nhân chính mà tại vì mình do mình không chia sẻ nhiều cho dạ. nên đó em Thiếu thấy sự chia sẻ em thấy cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng dạ. mà muốn chia sẻ là phải nói không nói làm sao chia sẻ dạ. đúng không cho nên mình rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau của mình nó được tốt hơn đồng ý không dạ bây giờ em gái bây giờ à, em thích người đàn ông như thế nào để xem giống mình đàn trai không chào em dạ em thích người đàn ông à, cao to một xí cao to chút xíu cái này chắc <laughs> cũng hơi cao cao và cũng hơi to to thôi vừa người thôi dạ với lại à, dễ thương dễ thương có dễ thương hiền lành nếu mà nấu ăn ngon thì càng tốt bên đây nấu ngon anh thấy à, đưa ra những tiêu chí đó thì đàn trai có thể à, đáp ứng được 90% trở lên dạ có cái gì em không thích ở người bạn trai không em không thích thì à, em không thích lăng nhăng rồi đi làm dâu được không dạ được chị được ha tốt chào em trời dễ thương quá ha rồi em em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thích thì là em muốn một ờ, cô bạn gái là biết quan tâm, biết chia sẻ. Còn ờ, về ngoại hình ấy thì ờ, không thấp quá, càng xinh càng tốt. Càng xinh càng tốt, dạ. <laughs> đơn giản. Em nói cụ thể công việc hồi nãy em ở trong quân đội là em làm công việc gì? Em thì được phân công vào trong xưởng bảo dưỡng kỹ thuật. Thì công việc chủ yếu là bảo dưỡng Ờ, thông điện kiểm tra vệ sinh sửa chữa khắc phục hỏng hóc những cái thiết bị vô tuyến điện tử à rồi suốt ngày làm việc với máy móc không vậy hả dạ. hơi khô khan dạ, mình ước át lên chút xíu tại vì mình trẻ mà mấy cô gái trẻ bây giờ là thích được chiều chuộng thích được ngọt ngào cho nên cố gắng một chút xíu ha dạ. bạn trai rất dễ thương rất là cu te bây giờ thì uh, chúng ta sẽ nghe lời tư vấn từ bên đàn trai trước nha mời đại diện đàn trai lời đầu tiên uh Xin chào anh à, Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, à, xin chào bạn à, Thanh Thanh và xin chào à, à, đại diện nhà gái và quý vị khán giả trong trường quay. Thì à, về nhìn nhận đánh giá riêng về chỗ chỗ em Tuấn á, thì trong quá trình công tác thì em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được à, cấp trên khen thưởng. Tuấn này rất là thẳng thắn, à, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. ưu điểm nữa là bạn biết nấu ăn. Nhìn nhận đầu tiên của anh là, ô, hai người chiều cao là gắt hợp nhau là những thứ nhất thứ hai là biết cùng nấu ăn là cùng sở thích anh nghĩ là hai bên sẽ nên cho nhau cơ hội để à, tìm hiểu nhau nhiều hơn và chúc hai em sẽ à, tiến tới xa hơn cảm ơn đại diện đàn trai mời đại diện đàn gái rồi hôm nay em gái đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ và chị của em Ồ, với rồi. lại một anh đồng nghiệp à cho chị gặp mẹ em trước nha dạ chào cô chào anh chị cô linh và anh chị gặp tương chào toàn bộ khán giả trong phiên trường, chào phía Đăng Nam. Tên tôi là Phạm Thị Tình, mẹ của của Thanh Thanh. Thanh Thanh ở nhà thì cũng hiền, nói chung công việc gì cũng làm được hết. Con à, bạn Nam bên đây thì à, mẹ thấy cũng được con. Cô hỏi chút chuyện thử con lấy vợ thì à, con lập nghiệp ở đâu? Con đã được phân công về Cần Thơ làm việc thì con sẽ lập nghiệp ở Cần Thơ. À, con lập nghiệp ở trong Nam đây luôn hả? Dạ. Yeah à, cuối cùng thì cô cũng chúc cho chương trình à, càng ngày càng phát triển thôi dạ cảm ơn cô rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào Rồi, mời hai bạn Anh muốn qua bạn em dạ. Xinh xinh nhỏ nhỏ giống nhau ha Khi mà mở rào ra thì à, anh thấy em ờ, rất là dễ thương dạ em cảm ơn ạ công việc của em thì bây giờ hiện tại thì ờ, đang đi làm thì ờ, thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ đúng không dạ đúng ạ. không biết là anh làm trong đó thì có thời gian nghỉ không ạ có thời gian để ra ngoài ờ, anh làm trong đấy thì cuối tuần thì thứ chủ nhật thì anh cũng được nghỉ dạ vậy thì mình hẹn hò thì như thế nào ạ anh có sắp xếp được thời gian không? anh nghĩ là nếu mà chúng mình tiến tới hẹn hò ấy, thì ờ, anh sẽ trình bày với về phía đơn vị thì về phía đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện ờ, cuối tuần thì chúng mình có thể được gặp nhau. Dạ. Yeah. Với lại ờ, em có một câu hỏi muốn hỏi là nếu như mà trong lúc mà quen nhau á thì ví dụ có những cái mâu thuẫn hay là cãi nhau gì đó mà em im lặng thì anh sẽ làm gì để em <laughs> em vui vẻ trở lại? anh sẽ uh, trình bày à, nói ra cái thật lòng của mình là muốn em à, vui vẻ hơn thí dụ giờ coi cổ đang giận đi em hành động gì <laughs> có tài lẻ gì không có, có cách hát, nào thí dụ vậy chẳng hạn Nà, dạ, em sẽ hát cho cô ấy nghe em sẽ hát bài uh, suy nghĩ trong anh ta giận đó, đến gần gần hát tuấn đến gần gần hát đúng rồi đó gần gần đó nhìn cổ tuấn bắt đầu cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em em đứng em hát vậy tới sáng ta cũng hết giận đứng sùi lơ hát vậy sao hát phải thể hiện thế nào chứ có thể nắm tay nói chuyện gì đó em ra được nắm tay luôn à ừ được. nắm tay hát luôn nắm luôn đi tuấn quay mặt phía trước thôi anh sẽ hát lại dạ đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em <laughs> đấy cô ấy cười rồi đó cười rồi đó cười rồi đó được rồi đó thấy chưa tuấn dạ. mạnh mẽ ta nắm tay chứ đưa hát sùi lơ rồi bạn gái có muốn hát đáp lại cho ảnh không nè dạ có chị em rồi. Dạ. có chuẩn bị một bài hát Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông Là ngày ta xuân vây Con tim hao gầy Tình yêu đông đầy hay đêm chứng minh cho anh thấy Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu Không là em thì ai để em đưa anh về Một tình yêu mãi mê mà kệ người ta cười chê Bởi vì tình yêu là thế làm người yêu em nhé baby Rồi làm chồng em nhé baby ý anh sao ý anh sao ý anh sao anh đồng ý hả anh đồng ý á nhìn kia đồng kìa đồng ý nhìn đây anh đồng ý bây giờ chúng ta nói một câu gì đi em nói một câu gì với cô ấy sau đó chúng ta tiến hành bấm nút khi mà bước rèm này kéo ra thì à, anh thấy em rất là dễ thương và anh à, dám chắc với em rằng anh à, sẽ làm được nhiều hơn những gì em thấy trên sân khấu và nếu uh, em cho chúng ta một cơ hội thì thời gian sẽ chứng minh cho em thấy điều anh nói là sự thật hay Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha Đây là giờ phút quan trọng Chúng ta cũng đã có ít phút để trao đổi Có thể không hiểu được hết Nhưng phần nào cũng cảm nhận được đối phương có phù hợp với mình hay không Có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không Và khi chúng ta quyết định bấm nút Có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó là trao cái duyên cho người đối diện suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng các bạn rồi, rồi hôm nay có mẹ của bạn gái mình à, hứa với mẹ điều gì đi rồi à, xin mẹ chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi con cũng à, xin phép cô cho con cùng với bạn à, được à, hẹn hò với nhau và con hứa với cô thì à, con sẽ không làm cho bạn buồn. Được, hai con cứ ờ, tiến hành thôi. Tiến hành thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp gỡ tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. đẹp trai mà gương mặt cũng có nét giống nhau đó đó à.